Hello Mến chào các bạn à, đã quay trở lại với kênh của mình nha Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn Đà Dính cá Đó Chia sẻ đến các bạn à, cách câu cá nha các bạn Dính liền con luôn nè Thì à, câu cá này mình dùng mồi tôm nha các bạn Đang móc mồi vô Dùng tôm để câu cá đó các bạn hôm nay à, mình chia sẻ với các bạn à, câu cá à, biển nha nhưng mà cá này ở trong đầm nuôi tôm của miền Tây các bạn Cà Mau mới thả cần câu xuống thì dính cá đang cá đang ăn đây các bạn rồi hết mời ha đây đây các bạn thấy nè trong thùng là cá nè các bạn đây rất là nhiều cá nha các bạn cái này à, ở địa phương mình kêu bằng à, cái dũa đó các bạn cái này à, có cái màu trắng ha các bạn cái này xuất khẩu rồi giá rất là đắt nha các bạn tầm có khoảng 70 đến 100 ngàn kg nha tùy theo loại cá bự nhỏ ui da, dính rồi ui chút xíu nữa là trúng à, cái đầu của mình nè các bạn ghê quá Ui. vui Ui. đó cái này thì à, nó ở à, theo bầy nha các bạn mình câu nó ăn nó bù lại nó bù lại con này ăn rồi tới con kia ăn thì cái cách câu cá này của mình rất là đơn giản mình chỉ cần sử dụng một cây tre hay một cái chút rồi à, có lưỡi câu mình tận dụng cái à, mồi đó là tôm đó các bạn tôm của mình ở đây cũng có rất là nhiều đó đó dính nữa nè ôi wow đó các bạn thấy không nãy giờ là mình bà xã mình câu rất là nhiều cá đó mình chia sẻ cho các bạn coi nha cách câu cá ở à, miền tây như thế nào nha các bạn và cá này là cá biển nha cá này thịt nó rất là ngon đó đang móc mồi vô đó các bạn mình dùng tôm đó mình để đây nó ăn à, theo bầy cái này nó dính theo bầy đó các bạn đó nó chuẩn bị nó ăn nữa đó các bạn còn mồi là câu hỏi là dính à cá này nó ăn dữ lắm cá này à ham, à, ham ăn chuẩn bị dính đó nha các bạn ui xảy rồi cha cá này chắc bự rồi nha có con cá dưới đó nó quậy to quá đó cá chuẩn bị à, ăn mồi nha các bạn nó kịch kịch kéo kéo kìa đó đó đó cái công nhợ ha các bạn thấy ha đó. sửa miếng mồi lại các bạn nó ngậm miếng mồi tưa tải hết trơn sửa lại cá này à, mình à, làm món gì cũng ngon nha các bạn cá này à, mình làm lẩu nè mình kho xả nè mình kho tiêu nè đều rất là ngon và cá này thịt nó không có độc nha các bạn Cá này thịt nó hiền và thịt trắng rất là ngon luôn ngọt thơm đây là cá ở miền Tây mình gọi là cá cá dũa cá dũa nè cá dũa này à, cái đầu nó nhọn nhọn ha các bạn ha nhọn nhọn và cái à, lường dưới mình con cá đó có màu trắng và trên lưng nó có màu hơi xanh xanh nha các bạn cá này nó sống ở dưới nước mặn dính chút xíu nữa dính này cá này còn nhát vịt gà trên nuôi gà nuôi vịt dưới nuôi tôm nuôi cá cuộc sống ở miền tây rất là yên bình các bạn phong cảnh cũng rất là đẹp dọc bên kia là cây cây mắm cây đước rồi à, lá dừa nước đặc biệt con lộ này thì à, đang là lộ đất chưa có làm à, lộ bê tông để à, xe đi tới đi lui đó các bạn thấy đây dài qua bên kia đó, đó thấy chưa đó không có lỗ đàn. cá này nó còn nhát ăn chưa mê mồi đây đây đây kệ đây coi cho các bạn coi à mình nghe thấy một cái chiếc chiếc vỏ lãi ha các bạn ha đó kia dính cá kìa mình mới vừa ra đây dính cá quay vô quay cho các bạn coi chà con cá này cũng to à cá các bạn ơi cá bóng ha đó cá này là cá ờ, bóng cát nè nó có cái ờ, chiếu chiếu màu xanh xanh chiếu chiếu cá này ăn tôm nhiều lắm các bạn ở ở ở ở miền Tây mà các bạn ừ, ở vùng nuôi tôm mà các bạn gặp cá này thì ờ, rất là hao tôm ha nó ăn dữ lắm nó ăn tôm mình á rồi có một cái chiếc giỏ nó chạy bên kia rồi mình đi ra đây coi ờ, phong cảnh một chút xíu nha các bạn chia sẻ cho các bạn coi chút xíu luôn đây là cái lậu xe nè các bạn đó lậu xe mình vậy đây nè còn đất nè ha chưa có làm không có tiền làm đó thì à, ở dưới mé này à, thì các bạn thấy cây đậu xanh tươi tốt quá ha đó có cả cây đước cây mắm rồi à, sông đây dòng sông nước trong veo nước này là nước mặn nha các bạn đó phong cảnh rất là tuyệt vời đó. bên kia có con lộ đanh đó các bạn thấy không có có một khúc à rồi tới đây là đất không đó đất không chưa có lộ điện thì tới đây hết rồi cuộc sống như vậy các bạn ở đằng này thì đang câu cá nãy giờ mình làm mình quay phim cho các bạn coi đó đang câu cá chiều à, không có gì ăn cơm là mình có cây gần câu ra ngồi đây câu chút xíu là dính cá các bạn Trời, cách câu cá là như vậy đó các bạn